là nhóm tính cách gì đây các anh chị nhóm tính cách C nhóm tính cách được gọi là tuân thủ tuân thủ là những người sao à logic và tuân thủ kiên đi nhanh luôn người này có một phương châm sống là do it right làm gì cũng phải đúng người này thiên về logic tỉ mỉ nghiêm túc đôi phần hơi thực dụng một chút xíu rõ ràng số liệu vậy người này phù hợp với công việc gì comment xuống bên dưới cho kiên biết đi người này phù hợp với những công việc gì yêu cầu số liệu rõ ràng kế hoạch tỉ mỉ nghiêm túc làm gì cũng phải đúng do it right thì comment cái công việc để Kiên biết được rằng các anh chị hiểu được người này để chúng ta làm sao sau này định hướng nghề nghiệp cho con chia phân chia công việc cho cho gọi là nhân viên của mình hoặc là định hướng nghề nghiệp cho bản thân mình luôn để mình biết mình mạnh vào cái gì để mình làm cái điều đó rồi rồi ok các anh chị anh khoa nói là ký sư đúng rồi anh Jack Phan kế toán ký sư chính xác minh chị minh hòa là kế toán ký sư anh tâm là kế toán phân tích kế toán chị minh ngọc là làm đẹp phun xăm <laughs> dạ cần tỉ mỉ chi tiết đúng rồi chị minh ngọc nói đúng cần chi tiết chính xác tỉ mỉ phun xăm là phải gọi là phải cực kỳ là tỉ mỉ và chi tiết luôn nên người này có khả năng làm việc chi tiết ngắm si cũng ok đấy đúng rồi anh chắc phải fan là chuyên gia phân tích thị trường đúng rồi người này mà làm trong thị trường chứng khoán forex hoặc là phân tích về tài chính báo cáo tài chính kế toán hoặc làm các cái ngành về khoa học nghiên cứu ở trong các cái phòng lab nghiên cứu ở trong là làm nhà khoa học hoặc là kỹ sư xây dựng tính toán kết cấu tính toán số liệu tính toán vật tư lên kế hoạch người này làm cực kỳ tốt luôn các anh chị ạ à tại vì họ rất tỉ mỉ họ làm việc về con số mà những người mà học trong ngành khoa học tự nhiên hoặc là bách khoa các anh chị ạ à, đa phần là những nhóm tính cách si tại vì họ làm trong toán lý hóa mà toán lý hóa là là những cái gọi gọi là gì à tính toán khoa học bách bách khoa và khoa học tự nhiên kỹ sư kế toán nghiên cứu rồi những người làm về kỹ thuật á thì đa phần là nhóm tính cách si nha anh chị nha một trong lý do mà tại sao mà nước Nhật Bản phát triển như vậy tại vì đa số phần trăm những người tính taxi ở Nhật Bản rất cao họ làm về công nghệ về kỹ thuật nên đặc thù của bên Nhật Bản là tính taxi rất nhiều rồi ưu điểm của người này thì sao các anh chị lên kế hoạch phân tích tổ chức bài bản chi tiết trước sau như một người này rất là uy tín nha anh chị người này rất là logic cẩn thận lý trí chuẩn mực quản lý rủi ro cái người này rất sợ rủi ro nên làm gì chậm mà chắc nghĩa này người này người này là chậm mà chắc đúng nghĩa luôn nha anh chị người này á, làm việc gì á, họ cũng đều theo một quy định họ thích làm theo quy định theo quy trình theo quy chuẩn kiên lấy ví dụ như người này á, đã quy định rằng con chuột nó nằm ở đây thì nó phải nằm ở đây bình nước ở đâu thì đặt đúng vị trí đó cái điện thoại cái điện thoại họ đã quy định nó nằm ở đâu thì nằm ở đó ai mà di dời đồ của họ đi ra chỗ khác là ngay lập tức họ sẽ phải đưa cái đồ đó về lại vị trí ai mà làm sai vị trí đồ đạc cá nhân của họ họ sẽ tìm cách làm sao đưa nó về lại đúng vị trí trong công việc trong bất kỳ cái gì cũng vậy họ luôn có quy chuẩn hàng canh anh chị nha đó người này lên kế hoạch cẩn thận chi tiết tỉ mỉ trí lớn lắm anh chị ạ à. rồi khuyết điểm của người này thì sao anh chị người này có khuyết điểm không có chứ người này bởi vì tính toán quá nhiều rất là kỹ tính nên thường rất là chậm nắm bắt cơ hội cầu toàn tiêu chuẩn cao vì cầu toàn và tiêu chuẩn cao nên họ tính toán rất nhiều nên thành ra lỡ mất rất nhiều cơ hội thường thường các anh chị sẽ thấy thậm chí người này rất hay bị ế vợ ế chồng bởi vì họ đặt ra tiêu chuẩn cao và họ thường xuyên là quan sát rất là kỹ họ sợ lý sai người họ sợ sai lắm chậm mà chắc họ luôn suy nghĩ quá nhiều chậm trong việc hành động bảo thủ nghiêm nghị nghiêm túc quá và đặc biệt những người này giao tiếp rất kém và kiệm lời các anh chị ạ à. các anh chị sẽ thấy có rất nhiều anh chàng học bên bách khoa và khoa học tự nhiên rất thông minh rất cao ráo rất đẹp trai mọi thứ tuyệt vời luôn tính cách tuyệt vời luôn đàng hoàng tử tế nhưng là ít có cô gái nào ok chấp nhận bởi vì anh ta làm sao à kịp lời quá không biết cách nói chuyện còn trong khi đó những ai mà làm nghề mc là làm học bên trường gọi là văn hóa nghệ thuật đó bên nhóm tính cách ai rất là dễ cô gái tại vì họ hoạt bát vui vẻ họ có một cái năng lượng dù họ không đẹp nhưng mà họ hài hước vui vẻ khiến cho các cô gái vây quanh còn nhóm tính cách si là những chàng học bách khoa khoa học tự nhiên rất là đẹp trai cao ráo tính tình hiền lành tử tế nhưng lại rất khó đi cua gái tại vì kìm lời quá giao tiếp kém quá lời anh tiếng nói quá là khô khan sống quá khô lúc nào cũng chỉ biết con số mà thôi phân tích và ký tính cầu toàn hành động chậm tại vì sao suy nghĩ nhiều các anh chị có thấy rõ không ạ à? có thấy rõ được con người si là nếu thấy rõ rồi thì comment xuống bên dưới là rõ đi là tôi đã thấy rõ được cái tính cách si này rồi ok không các anh chị rồi bạn minh ngọc rõ nga phạm nói rõ ok các anh chị Kim biết là các anh chị ngày hôm nay là đầu giờ sáng là vẫn vô sớm để mà học chương trình này tuyệt vời của anh chị Rất là trân trọng thời gian của các anh chị Rồi, cử chỉ người này thì sao các anh chị? Cử chỉ người này quan sát, dò xét Giọng nói thì sao? Khô khan, từ tốn, rõ ràng Và người này giao tiếp thì sao anh chị? Suy nghĩ lâu, cẩn trọng, phát biểu là lúc nào cũng phải logic phải có dẫn chứng tại sao số liệu chứng minh như thế nào có chứng nhận gì không thì đó là cách mà họ giao tiếp tại sao họ hay đặt câu hỏi lắm người nhóm tính cách si hay thích đặt câu hỏi bán hàng cho nhóm tính cách này khổ cực kỳ trần ai luôn họ hỏi tới tới nơi luôn các anh chị ạ à? hỏi 100 câu hỏi rồi sau đó mới quyết định là có mua hay không người này nói chuyện trong điện thoại sao à? logic hợp lý chuẩn mực người này các anh chị sẽ thấy họ có một cái rồi tí nữa kia ghét họ ghét cái gì các anh chị họ ghét chế giờ lắm họ nguyên tắc lắm người tính cách si mà làm việc với tính cách ai họ không chịu đâu tính cách ai lúc nào cũng xề xòa chế giờ không theo quy định nguyên tắc trong khi đó tính cách si thì lúc nào phải nguyên tắc phải rõ ràng phải kỷ luật bản thân mình phải có số liệu đàng hoàng rồi rồi rất nhiều anh chị đã rõ rồi bây giờ thích thích gì họ thích kỷ luật họ thích nguyên tắc họ thích logic họ ở những nơi nào các anh chị họ ở những nơi an toàn gọn gàng sạch sẽ họ chạy xe thì các anh sao anh chị rất là an toàn nha người này đi xe tay lái cứng lắm và đầu xe thì sao các anh chị đầu xe rất là ngăn nắp đầu xe ở trong bãi xe rất là ngăn nắp gọn gàng và đặc biệt họ có ký tính đến mức độ mà cái thẻ xe mà họ mới lấy ra họ sẽ cho vô trong bóp để sao bị quên mất họ sợ bị quên nên lúc nào họ rất là cẩn thận thẻ xe họ cho cho cho bóp là một hoặc là họ sẽ cho vào túi sau họ họ mặc quần đó anh chị quần tây đi hoặc là quần jean họ có bốn cái cái túi đúng không thì họ lúc nào cũng quy định túi bên trái khi lấy ví dụ túi bên trái đằng trước là để điện thoại túi bên phải đằng trước thì để gọi là để gọi là đồ đạc cá nhân còn túi đằng sau là để cái bóp có nghĩa là cái đồ vật gì là họ sẽ cố gắng để đúng quy định theo như trí nhớ của họ họ đã quy định rồi thì đúng như vậy nên họ ít khi nào bị quên đồ lắm ít khi nào mắc sai lắm rồi trang phục của những người này thì như thế nào các anh chị comment xuống bên dưới đi để Kim biết là các anh chị nãy giờ đang là hiền diện với Kim nào hay là nãy giờ đang lo ghi chép nhiều quá ghi chép không kịp hoặc là lo mại nghe quá chăm chú nghe quá người này trang phục như thế nào các anh chị comment xuống bên dưới cho Kim đi ạ à. người này mặc đồ như thế nào trang phục như thế nào comment xuống bên dưới những người nhóm tính cách si Minh Ngọc gọn gàng tươm tất chính xác rồi chính xác rồi Minh Ngọc ơi chị Minh Hòa gọn gàng bạn Tâm là sạch sẽ nghiêm túc anh ba là chỉnh Chu gọn gàng gọn gàng chỉnh Chu chính xác anh chị à đồ người này không biết là mặc rồi anh anh chắc là kín đáo tươm tất dạ đúng rồi người này mặc đồ các anh chị dễ thấy lắm nếu như người nam á, họ ờ, mặc đồ sơ vin các gì ạ à? sơ vin là mặc quần tây đóng thùng thường thường nếu như được họ sẽ đóng thùng rất là chỉnh chu và mặc đồ đẹp hay xấu gì họ quan trọng nhưng mà quan trọng đồ là phải thẳng thớm phải ủi đồ cho nó thẳng con người họ thẳng họ sống thẳng họ nghiêm túc lời anh của họ tiếng nói lúc nào cũng nghe thẳng thì quần áo họ cũng thẳng thớm nha anh chị đi đâu cũng phải ủi đồ cho nó thẳng làm việc gì nó cũng thẳng thớm gọn gàng chỉnh chu lê toàn đúng rồi các anh chị sẽ thấy rằng cái người này là một người rất ít chửi bậy nói tục chửi thề thằng tính cách ai hoặc nhóm đặc biệt tính cách đi hay chửi thề nói bậy nói tục lắm còn nhóm tính cách ai thì hay nói gọi là hay nói ờ, nói tục tiếu nhưng mà người nhóm tính cách C này á một là một hai là hai họ nói chuyện rất rõ ràng và ít khi nào mà chửi thề nói tục chửi bậy lắm tại vì sao họ chuẩn mực học kỷ luật mà họ chuẩn mực họ xứng chuẩn mực quần áo cũng chuẩn mực quần áo mọi thứ bề ngoài của họ rất chuẩn mực luôn rồi đi ăn tiệc thì người này thì sao vậy đi ăn tiệc trong đám cưới thì hành vi của người này là như thế nào đây họ là những người quan sát họ đứng họ ngồi trong một cái góc đó họ nhìn họ nhìn họ không nói nhiều nhưng mà họ hiểu nha họ quan sát họ thấy được và họ đánh giá họ cứ ngồi họ đánh giá họ sống nội tâm ít nói suy nghĩ nhiều ít nói quan sát trầm tư suy nghĩ rất nhiều họ quan sát có thể phân tích người này tính cách gì phân tích người kia như thế nào họ nhìn và họ quan sát họ ít có hành động lắm bởi vì họ cẩn trọng trong lời anh tiếng nói và hành động của họ và nhân vật gì đây các anh chị nhân vật là sa tăng gia các lượng những người lên kế hoạch lên chiến lược rồi ok nếu giờ các anh chị đã được đi qua DISC rồi ok rồi phải không các anh chị các anh chị đã nắm rõ được bốn tính cách này chưa comment xuống bên dưới ha các anh chị các anh chị thấy những cái cái kiến thức này nó tuyệt vời không ạ à? tuyệt vời thì comment xuống bên dưới là tuyệt vời đi ạ à. anh chị có thấy kiến thức về DICC nãy giờ rõ ràng không và thấy tuyệt vời không thì comment xuống bên dưới là tuyệt vời thấy rất tuyệt vời thì comment xuống là rất tuyệt vời chị Thúy Hằng nói là tuyệt vời nè rồi Minh Hòa tuyệt vời bạn Tâm hay quá anh anh các fan quá tuyệt vời rồi nga phạm tuyệt vời cảm ơn các anh chị rồi ok các anh chị nha vậy là chúng ta đã nắm được gọi là chi tiết của tất cả những người này rồi đúng không các anh chị